anh phải đấu thêm một trận nữa trận cuối trời Tối sẫm đi khi người nỡ xa rời Tôi nhìn em Như cánh hoa đang dần tan đi Còn đâu ngày tháng Thấy nhau cười tươi bên trăng bừng sáng Nhớ đến hao gầy cho hỏi đến đâu để tìm thấy nhau quá nhiều điều mình còn hẹn mãi sau mong nguyện ước cho tình thêm lâu nhưng chẳng may lạc lối nhau trọn muôn đời Chẳng cách xa và không rời Đừng nói đâu như đang cầu sẽ Tình không như là mơ tròn kiếp bên nhau Nắng vừa tan hoàng hôn cũng dần dần đi mất Nếu chúng ta còn duyên Chắc sẽ mau tìm lại Mình tìm thấy nhau trong cuộc tình thiêng liêng Từng dành hết cho nhau cười tươi bên trăng bừng sáng nhớ đến hao gầy cho hỏi đến đâu để tìm thấy nhau quá nhiều điều mình còn hẹn mãi sau mong nguyện ước cho tình thêm lâu nhưng sao chẳng may lạc lối trọn muôn đời chẳng cách xa và không rời từng nỗi đau như đang cào xé tình không như là mơ tròn kiếp bên nhau nắng vừa tan hoàng hôn cũng dần dần đi mất nếu chúng ta còn duyên chắc sẽ mau tìm lại mình tìm thấy nhau trao cuộc tình thiêng liêng từng dành hết cho nhau về nơi khói mây Hứa bên nhau chọn muôn đời Chẳng cách xa và không rời Từng nỗi đau như đang cao chắc sẽ mau tìm lại mình tìm thấy nhau trao cuộc tình thiêng liêng từng dành hết cho nhau nếu chúng ta còn duyên chắc sẽ mau tìm lại mình tìm thấy nhau trao cuộc tình thiêng liêng từng dành hết cho nhau